rồi tiếp tới cái phần thứ ba thì ở cái phần này thì mình sẽ test cho anh em coi cái máy này nó sẽ báo những cái gì khi mà anh em đi tới sòng anh em chơi thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ test riêng cho những anh em nào mà chơi bài liên đây máy này thì báo cả sáp cả liên cả ba tay đây thì đầu tiên thì mình phải chỉnh máy thì mình phải vô cái phần đánh bài nè vô trong đây rồi thì nó sẽ có rất là nhiều cái phần để cho anh em lựa chọn đây tất cả các loại bài nó đều nằm trong đây anh em thấy không tiến lên ba cây nói chung đầy đủ chơi liên thì anh em nhấp vô phần ba cây thì ở phần ba cây nó sẽ có bài cào bài liên nói chung là nhiều bài lắm nhưng mà mình chọn vô phần đánh liên nè đó thì ờ, ở đây nó có cái phần số người chơi nè anh em chơi bao nhiêu người thì chỉnh bấy nhiêu người chẳng hạn như mình test 4 người thì mình chỉnh 4 người nè thì ở cái phần liên này thì nó sẽ có hai trường hợp khi mà anh em đi chơi sẽ có hai trường hợp trường hợp thứ nhất là anh em chia bài trường hợp thứ hai là người ta chia bài thì mình vẫn có cách chơi nói chung mỗi cái thế mình sẽ áp dụng một cái mã để mình chơi thì à, cái mã đầu tiên mình hướng dẫn cho anh em chơi là cái mã báo một nhà lớn nhất thì à, tổng cộng nó sẽ có 4 mã để anh em áp dụng cho nha thì anh em cứ thêm tham khảo thật kỹ video để anh em biết cách sử dụng một con máy đánh bài sao cho nó hiệu quả thì đây là cái mã báo một nhà lớn nhất nè thì trước khi chia bài máy nó sẽ báo cho mình biết nhà nào có điểm số lớn nhất trong tất cả các tụ bài mình chia ra chẳng hạn như chơi bốn tụ bỏ bài xuống nè kinh bài ra nè máy báo 4 thì anh em chia bài ra nè 1 2 3 4 nhà này điểm lớn nhất thì nếu mà ngồi ở cái nhà này thì mình cứ tố thoải mái ẩm tẩy thoải mái còn những cái bài này là thua chắc nè đây một nút nè hai nút một nút bài này là lớn nhất nè chín nút đó anh em thấy không rất là hiệu quả nha đây là cái mã chơi báo một nhà lớn nhất rồi tiếp theo cái mã thứ hai để anh áp để áp dụng vô chơi liên là cái mã báo hai nhà lớn nhất bỏ bài xuống nè kinh bài ra nè máy báo 23 đây 1 2 3 4 máy báo 23 nè thì nếu như mà ngồi tụ này thì úp bài nè ngồi tụ này mà úp bài nè tụ này sẽ lớn nhất Tù này sẽ lớn nhì lớn nhất nè làm già xì anh em thấy không liên nè lớn nhì coi bao nhiêu điểm 7 điểm còn hai nhà này thì chắc chắn sẽ nhỏ hơn 7 điểm 3 điểm nè báo cả liên cả sát cả ba tay nha bù đó thấy không rất là chuẩn đây là cái mã báo hai nhà lớn nhất rồi tiếp theo một mã nữa mã thứ ba là mã làm bài nhà cái lớn hoặc là làm bài tay con lớn thì cái mã này nói chung đánh rất là hiệu quả nha đây là cái mã làm bài mình lớn nè bỏ xuống nè kinh bài nè máy báo một nếu mà anh em chia bài thì anh em xả đi một lá chia ra bài mình sẽ là bài lớn nhất đây tụ này sẽ lớn nhất nè tỷ lệ liên đụng liên sáp đụng sáp nói chung là phải 70 phần trăm anh em chia 10 dáng là đụng liên đụng sáp hết 7 dáng đây bài mình 9 điểm như dáng này là 9 điểm nè đó rất là hiệu quả nha đây là mã thứ ba mã bỏ lá để nhà cây lớn rồi tiếp tới cái mã thứ tư mã báo uh, tất cả các tụ bài mã báo từ lớn đến nhỏ thì cái mã chơi này mình nói chung là đánh quen rồi chơi cái mã này nó sẽ rất là thích hợp đây nè bỏ bài xuống nè kinh bài ra nè 3124 thì mình coi cái mã này mình sẽ đọc được vị của người ta mình tố nói chung là mình có thể tố nói chung là tùy theo anh em áp dụng cho 3124 nè nhà số 3 lớn nhất nè nhà số 1 nè 2 nè nhà số 4 là sẽ nhỏ hơn 2 điểm nhà này nhỏ nhất đó rất là chuẩn luôn nha 3124 thì đây là bốn cái mã chơi để anh em áp dụng vô tất cả các môn bài liên cào binh sập sám hay nói chung bài diễn vậy mình có sẽ có bốn cái mã này để mình sử dụng thì mỗi nơi chơi mỗi kiểu thì anh em cứ áp dụng vô bốn cái mã này à, sao cho nó phù hợp thì anh em chơi nó sẽ được hiệu quả hơn thì à, về cái con máy này thì nói chung mình cũng test hết tất cả những cái chức năng cũng như là những cái mà anh em còn thắc mắc ở cái video này rồi thì anh em à, cần hỗ trợ thêm cái gì thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại đây 09097040 số 4 thì bên mình cung cấp đầy đủ tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em chơi bài lá nè chơi bầu cua sóc đĩa tài xỉu thì cái nào không biết không hiểu thì anh em cứ alo thì ờ, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha